Rồi, rồi tình trường mình sao em? Ừ, tình trường em là thâm niên ế 23 năm rồi chị Thâm niên ế 23 năm rồi chị What? Cái gì? Là chưa có mối tình nào hết hả? Dạ, chưa có mối tình nào Bạn trai em là phải biết chơi thể thao Chơi thể thao? Dạ Em có chơi thể thao không? Dạ có Em có chuột không? Nhưng mà em không có chuột Em không có chuột hả? Vậy là em chơi chưa đủ đô, em phải chơi mạnh lên <laughs> Không hết, anh undercut Vậy? Cái gì? Undercut là cạo hai cái đường trắng như nè Xong rồi Vú keo lên Toàn sụp toàn thật rồi bu em mà thích hay là không thích dạ không thích không thích không thích <laughs> cái này là cái kiểu gì em cách anh đời chết rồi có hai cái đường đường cắt thôi mời em gái giới thiệu trước dạ đầu tiên em xin phép chào anh Quyền Linh chị Cát Tường cùng toàn thể mọi người đang xem chương trình ạ à. à, em tên là võ Nguyễn Hương Thảo năm nay 23 tuổi sinh ra và lớn lên ở Long An Hiện tại thì em đang làm nhân viên kinh doanh xuất nhập khẩu tại quận 10 Mời bạn trai giới thiệu. À, chào anh Quyền Linh. Chào em. Chào chị Cát Tường. À, chào tất cả quý vị khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Em à, họ tên đầy đủ là Đặng Thanh Phong. À, năm nay 29 tuổi. À, công việc của mình là hướng dẫn viên du lịch. À, quê của mình là ở Long An và hiện nay sống ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Ồ vậy à? Rồi, à? cùng quê rồi ha quá hợp lý luôn em giới thiệu một chút xíu về bản thân mình những cái điểm mạnh với điểm yếu của mình đi cưng ừ, điểm mạnh của em thì à, khá là tự tin mạnh dạng uh, sống độc lập còn uh, điểm yếu của em thì tính của em hơi nóng với lại em nói khá nhanh mình có tật xấu gì không tật xấu chưa nghĩ ra ờ, chưa chưa nghĩ ra <laughs> rồi bạn trai điểm mạnh điểm yếu của em là gì nè dạ điểm mạnh của em là à, nói nhiều đặc biệt à, đó là thích chụp hình cho người khác điểm yếu của mình là nóng tính khi nóng tính vào mình không có à, thể hiện ra mình cứ im lặng hỏi gì mình trả lời đó đó là tật xấu của mình ủa đó đâu có gì xấu em đó là tốt đó nhưng mà cái em em hay thể hiện trên cái nét mặt là nó khó chịu quá à, khó chịu hả dạ có nghĩa là mặt em hầm hầm bạn bên kia rất là nóng tính dạ. bạn nhìn cái mặt em hầm hầm bạn nóng thêm nữa <laughs> em thích người con gái nóng tính hay là con gái dịu dàng em thích người con gái à, dịu dàng à, nhưng mà có cá tính tí xíu dịu à. dàng có cá tính dạ còn nóng tính thì sao lúc mà nóng lên thì phải có người nhịn thì nó mới người bên hơn. kia là la đó dạ thì lúc đó em sẽ nhịn rồi tốt dạ rồi còn tình trường mình sao em ừ, tình trường em là thâm niên ế 23 năm rồi chị cái gì là chưa có mối tình nào hết à hả dạ chưa có mối tình nào chỉ có một lần yêu đơn phương với lại một lần ừ, tự mình từ chối người ta tỏ tình còn ngoài ra là chưa có mối tình nào dắt dây một hết. lần yêu đơn phương yêu đơn phương bao lâu chắc được mấy bữa á chị gì có mấy bữa vậy mà đơn phương gì sao à, lúc đó còn nhỏ xíu hà năm đó em học lớp 5 xong em thích bạn ngồi cái bên trời đất ơi học lớp 5 hả xong cái uh, valentine em tặng cho bạn nó cục sô la nó bơ em luôn cái em bơ nó luôn đâu có đâu chị em cao thượng lắm bạn nó không có bơ em mà bạn nó nói với em là bạn nó lỡ thích bạn thân em rồi kêu em mua giùm món quà khác tặng bạn thân em đi em mua quà giùm bạn đó tặng bạn thân em luôn rồi còn cái cái người mà em từ chối người ta năm đó học cấp 2 Xong một ngày đẹp trời Em nhận được một lá thư tỏ tình khá là dài dòng sến xúa. Em đọc vô em thấy nó kỳ cục quá Em nói trên đời làm gì có người tỏ tình kỳ cục vậy Em tưởng mà nó giỡn với em vậy. Em trả lời thư em quýnh mà nó một cái Xong bạn nó bỏ chạy Em rụt em quýnh bạn nó mấy dòng sân trường Xong tới giờ em với bạn nó không liên lạc nữa rồi em hiểu nguyên nhân tại sao em ế tới giờ chưa chắc tại vậy nên em ế chị rồi ta tỏ tình với mình mình không chịu thôi tự nhiên mình quýnh người ta mình rượt người ta là sao tại vì em có biết đâu em tưởng đâu bạn nó giỡn mà rồi không lẽ từ cái khúc ta. đi học xong ra tới bây giờ đi làm mà cũng không ai để ý mình luôn chắc tại lần đó em đuổi duyên duyên giận tới giờ nó à, đuổi em duyên nên duyên giận luôn phải không ca này khó à khó là bây giờ là chưa nắm tay chưa có hung mỗi nụ hôn đầu đời là chưa có luôn hay sao chưa có nụ hôn đầu đời chưa đó. có luôn rồi bây giờ anh mà bấm nút là anh làm mối tình đầu của em đó bấm nút là hôn luôn đúng không thôi không được chị sao không được nói từ từ chứ không lên chương trình này bấm nút là hôn đó chị nghĩ kỹ nha nghiêm túc ở đây không ai giỡn đâu nha dạ đó, rồi, rồi, rồi bắt công rồi bấm rồi à, cho ta hung rồi rượt rồi quýnh người ta nữa là không được à thôi cái đó là hồi xưa trẻ trâu bây giờ hết trẻ trâu rồi à vậy là bây giờ em bấm là em hung em chủ động em hung người ta nhất ký vậy nha em trai bên kia nghe tình trường của bạn gái mình cảm thấy sao em em thấy uh, bạn ấy uh, hơi à, hơi ế <laughs> ế quá trời hơi ế là sao quá ế Hả? em cũng cùng cánh ngộ giống vậy là sao là em à, cũng à, trải qua hai mối tình nhưng mà ừ. mối tình là em yêu đơn phương nhưng mà tỏ tình em bị thất bại do lúc đó em là sinh viên hai đứa y chang với nhau luôn đúng không dạ em nay là tuổi con gì dạ em tuổi con ngựa con ngựa cô gái tuổi con gì vậy ta dạ em tuổi con heo ngựa heo ngựa. heo ngựa bây giờ em muốn tìm một cô gái thế nào thứ nhất là cô gái này à, hiền ừ. à, hiểu chuyện đặc biệt cái điều của quan tâm niệm nhất là có hơi có cơ bắp tí xíu kỳ vậy lấy vợ có cơ bắp hả ủa sau đó giờ đây cái cái cái, cái điều kiện lạ nha dạ có cơ bắp là có nghĩa là cùng sở thích với em là em à, rất là thích chơi thể thao À, là có nghĩa là người phụ nữ gồng lên là con chuột rồi nó nổi lên đó hả vừa vừa thôi chị không cần phải à, to quá trời đất ơi <laughs> rồi thích gì nữa dạ à, có biết nấu ăn tí xíu nấu ăn chút xíu thằng gái nào cũng biết nấu ăn hết trơn á có thể là thông cảm cho cái công việc của em là hay đi nhiều em đi đâu dạ em à, làm hướng dẫn viên du lịch dẫn khách ừ. đi nữa đi du lịch đó thí dụ bây giờ em đang có bạn gái rồi dạ. em đi du lịch em gặp một cô gái rất đẹp đi chung với em cô ấy có tình cảm với em cô ấy là người chủ động tấn công em thì em sẽ làm gì dạ nếu đó đặt ra hai trường hợp em à, có người yêu rồi ừ. thì à, em sẽ nói thẳng với cô đó là em đã có người yêu rồi sao không có anh nào mà đi nói chuyện với một cô gái à, mà đẹp dễ thương mà nói tôi có bạn gái rồi dạ à, tại vì tính của em là hay thích sử dụng đồ ít có đổi á ừ. chẳng hạn như em mua một cái điện thoại em xài chừng nào mà điện thoại nó cảm giác là nó muốn hư á thì em mới đổi ý em là chung thủy ha dạ đúng rồi đó đó điện thoại thôi dạ người ta có câu là nói đổi điện thoại như đổ bồ đấy nhưng mà để, để điện thoại là giống như là mình chung thủy à. dạ <laughs> cô gái bên kia nghe chưa ta dạ nghe rồi em sao em chọn một cái người bạn trai như thế nào bạn trai em là phải biết chơi thể thao chơi thể thao dạ em có chơi thể thao không dạ có em có chuột không nhưng mà em không có chuột em không có chuột hả vậy là em chơi chưa đủ đô em phải chơi mạnh lên <laughs> bạn trai của em cao cao tí ít nhất cũng phải mét bảy ba em cao nhiêu dạ, em cao một mét sáu mươi tám một mét sáu mươi tám Dạ. Wow, rồi bên, bên đây à, cũng cỡ 86 trở lên đó em. À, vậy được rồi anh. Tốt. Yên tâm đi. Gì nữa em? Dạ, mắt to to tí. Có mắt to. Không hết undercut. Gì? Cái gì? Undercut là cạo hai cái đường trắng lên vậy nè. Xong rồi vú keo lên. Thích hay là không thích? Dạ không thích. Không thích. Không thích. cái này là cái kiểu gì em? Cắt undercut rồi. Có hai cái đường đường cắt thôi. Bên kia có hai đường rồi kìa vậy về anh có để tóc dài lại được không để như thế nào em có nghĩa là che cái đường đó hay là để tóc thích con trai tóc dài dạ không vừa vừa thôi chị nói chung à. tóc kiểu nam bình thường là được à em không thích cái gì ở người bạn trai nữa không thích bạn gia trưởng à, thích áp đặt với lại à, hơi à, ích kỷ là không em tại vì em là người tính rất, rất là rộng rãi nên là không có nên chấp nhận những cái chuyện nhỏ hello dạ chào anh <laughs> chào em gái xinh đẹp dạ như người ta nói phụ nữ uh, gần uh, người yêu gần chồng thì phải nhũn như con dây chi vậy đó giả bộ gọi gọi là nhũng nhõng nhẽo rồi kia chồng mới thương chứ cái gì cũng cá tính quá sao được dạ thì uh, lúc nắm lúc buông anh căng đó nha ghê à hơi ghê dữ lắm á dạ, nhưng mà căng. bây giờ em ghen không à, chắc không hay ghen bậy đâu chị không ghen bậy ví dạ. dụ bây giờ ảnh đi tour đó rồi anh dẫn khách đi là điện thoại ảnh nhiều khi có những lúc là nó sẽ mất sóng lúc đó em đang có một cái nghi ngờ là có một cái cô nào đó em thấy cổ đăng lên facebook cái hình mà có chồng à, có bạn có chồng em trong đó nữa thì lúc đó em sẽ xử trí như thế nào khi mà mình yêu cầu công việc của mình là mình phải tiếp xúc với khách hàng nữ mình phải gặp khách du lịch thì việc mình vui vẻ nói chuyện với họ hoặc là đi uống một vài ly cà phê không sao nhưng mà đừng có tiếng Ủa, có đi uống cà phê được luôn hả <laughs> Ồ. uống cà phê cho đông người mà chị à, vậy là em quá rộng rãi rồi dạ, vậy là được em là tốt rộng rãi lắm. như là ghen đúng mới ghen đúng không dạ cái gì quá đáng thì không được chào em dạ em chào chị rồi cái tóc này là cắt lâu mau rồi em mới đi cắt này để quay chương trình trời dạ. đất ơi có nghĩa là cố tình làm tạo ấn tượng để đi quay chương trình dạ đúng rồi nhưng mà bị áp phê ngược đất quất chốt quá mốt lấy về mình có cần làm dâu không à, theo em thì à, em không cho vợ em làm làm dâu người lớn tuổi sẽ rất là khó tính hả à, em muốn cho là lâu lâu về thăm nhà thì tình cảm nó sẽ quý hơn à em rồi tập thể dục tập gym rồi dữ lắm mà mà sao lại thích phụ nữ có chuột thích để có người đi tập chung. tại em tập à. mình buồn quá mà thường có nhiều bạn gái lên chương trình mà muốn hẹn hò nó mấy bạn trai thời giờ mà tập gym nhiều là hay đê lắm dạ không em là đàn ông chắc không làm sao biết để đàn ông lấy cái gì để chứng minh em là đàn ông dạ nếu mà bên kia muốn ờ, chứng minh thì em chứng minh cho bên kia thấy chứng minh bằng cách nào dạ thì à, gặp nhau nhiều thì sẽ biết không bây giờ bây giờ chứng minh ngay đây nè để người ta quyết định ta chọn mình hay không nè là chứng minh bằng cách nào bây giờ em mặc vậy em đâu có xô được cơ ra đâu rồi trời cái cơ liên quan gì tới cái, cơ liên quan gì chuyện men hay không ngồi suy nghĩ đi lát nữa sao dạ. chứng minh cho cổ biết là mình có men hay không nha và chị thấy cũng hợp lý rồi đó cũng được dạ. tướng tá là cao ráo dạ. được đó ha rồi bây giờ mình đi với ai dạ em đi ờ, với mẹ gia đình sếp với gia đình bạn em dạ có chào cô ạ à. cô xin chào ờ, mc quyền linh dạ chào, chào cô dạ chào cô thì à, qua quan sát của mình à, hồi nãy giờ á thì à, góc độ khách quan á thấy hai đứa cũng có nhiều điểm giống nhau ví dụ như hai đứa đều thích chụp ảnh thảo cũng thích chụp ảnh thích thể thao thảo cũng thích thể thao nhưng mà cô thấy ở đây có cái hơi khó một chút bên trai thì đi du lịch còn bên gái thì dân di bán hàng <laughs> mà lại dân di bán hàng xuất khẩu nữa nhiều khi sau này công việc có thể đi xa đi lâu con cô cô nghĩ là nó sẽ không ghen con rồi đó con có ghen ngược lại bạn mình không con thì à, không có ghen bậy à, về cái chuyện riêng tư bạn bè thì con không có xen vô con không muốn à, vợ mình làm dâu nhưng mà thí dụ như khi cưới về á à, con bé này nó hợp với mẹ mày muốn nó ở với con thì lúc đó con suy nghĩ như thế nào con sẽ mời mẹ con lên ở một thời gian mẹ con cũng về lại tại vì ở thành thị nó không quen mẹ con không thích thành thị à. thích ở dưới quê nó yên tĩnh hơn thì với bản thân cô á thì có một mình cháu thảo thôi nhưng mà thực tế cô cũng nói thẳng cô cũng không có ý nghĩ là ở rễ cái này cũng nói thẳng nơi nào để tụi con thuận tiện phát triển kinh tế rồi ổn định hạnh phúc gia đình gì đó thì tụi con cứ ờ, theo ý của mình cô nghĩ là hai đứa nên cho nhau cơ hội đi tại vì hai đứa đến đây cô nghĩ là cũng là cái duyên rồi đó rồi, rồi xin cảm hết. ơn xin cô. cảm ơn cô dạ cảm ơn cô em trai đi với ai dạ hôm nay à, đi với à, em họ à xin chào chú quyền linh với cô ờ, cô, cô cát tường <laughs> thì uh, theo quan sát chị nãy giờ anh thì thấy ok đó anh <laughs> về cá tính của hai người em thấy cũng ok uh, hai người đều có tính tự lập hết cho nên em thấy là <laughs> nên cho nhau cơ hội nè dạ, xin hết rồi cảm ơn con rồi, nhiều cảm ơn. bây giờ thì uh, chúng ta mở rào cho hai bên uh, gặp mặt nhau đi ha mở rào anh à... À, hôm nay rất vui là được biết em dạ em cũng rất vui được gặp anh em có món quà tặng cho anh cảm ơn em dạ, à, dạ. đây là món quà anh đi du lịch nhiều nơi anh siêu tầm tặng cho em đây là bốn con linh vật long lân quy phụng à, à. dạ em cảm ơn anh à, em có hay à, thích đi uh, du lịch hoặc là đi uh, xem phim vào cuối tuần hay không đầu tiên mà em nghe anh nói là anh làm hướng dẫn viên du lịch là em thích rồi tại vì em rất là thích đi du lịch thích đi xem phim nói chung là em là một con người ờ, hướng ngoại em thích xã giao à, em ờ, có suy nghĩ như thế nào về ờ, một người hướng dẫn viên như anh hay không suy nghĩ như thế nào là về việc anh đi nhiều đúng rồi đi thì được nhưng đừng bỏ bê gia đình là được à, khi mà mình muốn có định hướng phát triển tương lai nhiều hơn á em nghĩ là anh nên chọn một công việc uh, ít đi hơn một chút thì nó sẽ tốt hơn cho về việc mình chăm sóc gia đình anh thì à, cũng có ý định là sau này à, thiên hướng về à, nghệ thuật tí xíu và dạ. làm về kinh doanh thì em cảm thấy là có có hợp với cái cái suy nghĩ của em hay không anh muốn làm nghệ thuật nhưng mà về mảng gì mới được anh muốn là giờ dạ, dẫn chương trình cho mọi người xem thôi ok chung là em cũng rất là thích sân khấu thích nghệ thuật thì em sẽ ủng hộ người đồng hành với mình làm nghệ thuật nếu mà có duyên á biết đâu mình sẽ được dẫn chung chương trình hay trời quá. ơi hy vọng là sẽ có dịp như thế thôi hai đứa qua ngồi hai ghế luôn đi đi xuống luôn em có biết đi cách quất không à, dạ nếu mà anh không ngại mời anh đi với em một đoạn ha ok đi thử coi xứng đôi không nào cho chúng tôi một chút xíu music hai ba bắt đầu lên quanh một vòng nha

chủ động sẽ là để cái lịch hẹn ra em rảnh lúc nào thì anh sẽ hẹn em thời gian đó thì em thấy cái cái lịch hẹn vậy nó có hợp lý không dạ, nói chung là hay hay hai đứa mình sắp xếp được lịch hẹn là được em ờ, thích con đầu lòng là con gì trai gái đều được anh anh lại thích con trai đầu lòng nhiều hơn dạ. tại vì ờ, con trai đầu lòng giống bố thì ờ, đi ra đường sẽ tự tin và vui hơn nhưng mà có trai có gái thì nó sẽ vui nhà vui cửa nói chung là đẹp thì là anh trai em gái là một em thích gia đình là có anh trai em gái dạ dạ. không có dễ đâu mấy cưng còn phải muốn là được đâu mấy cưng thì mình cứ ước muốn chuyện. đi còn thực tế thì nó tính sao bây giờ hai người cứ nhìn thẳng vào nhau cho thêm 30 giây nữa mỗi người hãy nói một cái câu nào đó nó thật lòng nhất mình muốn nói một điều gì đó để cho mình thuyết phục được đối phương cảm nhận và có bấm nút để hẹn hò với mình hay không à, hôm nay anh cũng à, rất là vui à, khi được à, biết em hy vọng anh sẽ được uh, có cơ hội để gặp em trong những cái thời gian sắp tới nữa hôm nay em cũng rất là vui được gặp anh thì em mong là hai đứa mình sẽ cho nhau thêm cơ hội để tìm hiểu nhau đặt tay vào nút bấm nha hai bạn đây nha hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình Chúng ta bấm nút là để hẹn hò, yêu đương, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân Đưa ra quyết định sau 3 tiếng đếm một 2 3 Chúc mừng các bạn Rồi Đẹp. Nào Nắm tay nhau đi Em hãy nói với mẹ điều gì đi à, Chào bác Đó à, Hôm nay à, cho con mặn phép là nắm tay con gái bác trước à, các anh chị đây đúng không Nắm rồi mới nói à, Con thì à, cũng à, hy vọng là bác sẽ à, cho tụi con sẽ có thời gian để gặp gỡ nhau nhiều hơn và sẽ nếu mà có duyên thì mình sẽ đến với nhau xin cái hôn nụ hôn đầu đời của cô gái ờ ông không xin luôn, ông toàn là làm trước, ông xin sau Vậy à, cho con à, hôn con gái bác nha bác Nói gì vậy? Ông xin, vẫn còn hỏi lỗ tai nữa, nói nói Thôi. gì đâu, mới hôn đây là vé xem phim của cụm rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng Tới đây để có một khoảng không gian lãng mạn hơn để các bạn tìm hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn